Angola. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học học Angular trên trang chủ. Ở bài trước thì chúng ta đã hiển thị ờ, ra được danh sách các list và khi chúng ta nhấn vào list thì ờ, chi tiết hero sẽ hiển thị ở bên trên. Bài này thì ờ, chúng ta sẽ tách phần list và phần detail ra thành hai file khác nhau để nếu chúng ta mà viết cốt quá nhiều thì chúng ta cũng sẽ kiểm soát dễ hơn và hai phần detail và list tách hẳn riêng nhau ra thì sẽ không ảnh hưởng code đến nhau để cho việc à, làm việc nhóm hiệu quả hơn và không dài dòng nữa chúng ta sẽ bắt đầu truy cập vào trang chủ để học bài tiếp theo bài này chúng ta sẽ học là bài create a feature component tạo một ờ, đối tượng tính năng đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo ờ, hero detail component thành phần ờ, chi tiết anh hùng chúng ta sẽ copy câu lệnh để tạo mới component chúng ta sẽ paste câu lệnh vào đây hoặc các bạn cũng có thể dùng câu lệnh bàn tắt như sau ng cách g cách c đây là gc là hai từ viết tắt này còn hero detail là tên của component chúng ta sẽ nhấn enter hệ thống sẽ tạo mới component cho chúng ta bốn ờ, file mới được tạo ra đấy đây là file css html TypeScript mà một file class thì à, chúng ta sẽ chỉnh sửa lại template wire template thì à, phần này các bạn có nhìn thấy quen quen không phần này chính là phần uh, chi tiết hero ở bài trước chúng ta đã học chúng ta sẽ copy code và truy cập vào hero detail component html đây ta sẽ xóa cốt cũ đi và paste cốt mới vào giống hệt với cái detail chúng ta đã viết hôm trước tiếp đến thì chúng ta sẽ import các thư viện vào đầu tiên là import thư viện hero này và sẽ cho vào đây tiếp đến là hero detail chúng ta sẽ thêm cái này vào một trang ờ, nào đó để hiển thị hero của chúng ta lên tiếp đến thì chúng ta sẽ chỉnh sửa cái inbox thư viện component này chúng ta sẽ thêm input vào đây import thư viện ở trên đã có component đã có on init chúng ta thêm thư viện input nữa và à, hiện tại ở đây đang báo lỗi vì đang không có hero ở đây chúng ta sẽ khởi tạo một biến hero có đối tượng có kiểu là kiểu đối tượng hero này ở dưới này thì sẽ hết lỗi thôi Đấy, đã hết lỗi luôn rồi. Và chúng ta sẽ hiển thị Hero Detail Component lên. Đấy, như nói ở trên thì chúng ta sẽ dùng thẻ này. Ở trong Hero Component .html Hero Detail Body chúng ta sẽ gắn thẻ and à, component à, hero detail vào trong à, trang của hero.component và chúng ta sẽ xóa bỏ cái detail cũ đi và trang hero.component.html của chúng ta sẽ như thế này đầu tiên thì chúng ta sẽ kiểm tra lại đã đây đây là cái detail cũ này đây là detail mới của chúng ta và chúng ta sẽ xóa cái detail cũ đi bạn nào muốn chắc chắn thì à, có thể à, cóp luôn cả cái file ở trên trang chủ như vậy chúng ta đã xóa đi thành công và code mới hoạt động bình thường bạn có thể cóp nguyên ở đây này không bạn vào trong này bạn Ctrl O xóa đi cẩn thận paste cốt mới ở đây là nó chuẩn chỉ nhất như vậy chúng ta đã thành công hiển thị uh, tách rời hai file detail và uh, file list ra chúng ta sẽ cùng điểm qua những phần đã học ở trong bài này đầu tiên thì chúng ta tạo mới một component này sau đấy chúng ta test giao diện vào này test giao diện là phần đi detail mà chúng ta đã cốt ở bài trước sau đấy chúng ta import thêm viện mà thêm uh, class hero vào này thêm phần input vào phần input này thì chúng ta sẽ khai báo ở đây đối tượng input kiểu hero có tên là hero à, chúng ta sẽ lấy ờ, đối tượng sau đấy thì ờ, chúng ta thêm thẻ app hero hero bằng selected hero này tức là khi chúng ta nhấn button ở trong list thì ờ, selected hero sẽ truyền vào biến hero này biến hero này sẽ bay sang Hero Detail Component và hiển thị name và ID cho chúng ta.